anh sẽ đi em ơi ta tìm về nơi xa xôi nơi bình yên mình có đôi an nhàn sống ta cuộc đời tâm ta luôn thanh cao không đành đu nơi ồn nào tâm lặng như dòng nước yên quên đời danh quên buồn phiền cuộc sống tờ như con sông đang vây vùng sao mà không có điểm dừng bao phiền âu cứ thế trào dâng ngoài kia người ta dành nhau không thấy mệt bao xem pha không thấy phiền thôi thì phía ta tránh xa Ôi cuộc sống mệt quá trời ta gạt tất cả đi Đi tìm cho mình nhân bình sau thời gian ngủ mê Ta cùng đi về nơi đông quê cuộc sống há hê Cuộc sống thần tiên một tô liều tranh và hai trái tim Lên xe đi em ơi ta tìm về nơi xa xôi Nơi bình yên mình có đôi an nhàn sông cả cuộc đời Tâm ta luôn thanh không gánh đua nơi ồn nào tâm lặng như dòng nước yên quên lời danh quên muộn phiền tim ta luôn không xa ta cùng sống chung một nhà yêu đầm sâu ngày tháng qua tập liều tranh cùng một hòa tâm ta luôn thanh cao không gánh đua nơi ồn nào tâm lặng như dòng nước yên quên lời danh quên muộn phiền này đi em ơi Ta tìm về mà rừng núi xa xôi Cứ thẳng nhiên quên đi hết thói đời Bình yên ta sống mà kệ thời gian trôi Về nơi đồng quê ta trồng rau nuôi cá Cuộc sống bông thả là bạn cùng câu ca Bên những khóm hoa ta dựng nên mái nhà Tấp lều bé nhỏ chỉ riêng mình đôi ta Chỉ cần có em không cần thêm gì hết mặc kệ đời kia có buông lời phán xét Thì ta vẫn yêu em nhiều không biết mệnh Thời gian hưởng lạc ăn nhàn thời gian qua không xa Trốn nơi đồng quê tâm lặng yên như dòng nước Mặc kệ đời kia cứ chạy cô không dừng bước Thả những nguyên trại về ẩn mình trốn rừng sâu Hạnh phúc bây giờ chỉ có thế mới bền lâu Let's yeah mới ta kề vai đi khắp nơi gạt đi mọi lo nghĩ ta cùng phiêu du đất trời bên nhau đi muôn nơi ta chẳng mang đến thói đời bình minh chào ngày mới đêm ngủ say không nghĩ người lên xe đi em ơi ta cùng về nơi xa xôi nơi bình yên mình có đôi an nhàn sống cả cuộc đời tâm ta luôn thanh cao không gành đua nơi ồn nao tâm lặng như dòng nước yên quên lời danh quên muộn phiền bằng chiếc nước quy xa xôi thời gian vẫn cứ em trôi và hạnh phúc sẽ mãi không xa vời bình yên quy lâm mềm mơi làng yên ấm áp bên tôi tựa như nước vẫn yên trôi và hạnh phúc sẽ mãi không xa vời sẽ đi em ơi ta tìm về nơi xa xôi nơi bình yên mình có nơi an nhàn sống cả cuộc đời tâm ta luôn thanh cao không đành đua nơi ồn nào tâm lặng như dòng nước tiên quên lời danh quên một phiền lên xe đi tươi bình yên mình có đôi an nhàn sông ta cuộc đời tâm ta luôn thanh cao không đành đua đời ồn nào tâm lặng như dòng nước yên quên lời dân quên muộn phiền